đô lên đỉnh để với chương trình ngay sau đây ta tổ chức chúng tôi xin được chuyển sang phần trao thưởng các được quý ba một cách thành công nhất đặc biệt là trong tháng 7 thì đã có memo đó là hiện giờ siêu cấp tháng 7 với chỉ số chất lượng là các quay kinh trên 30 triệu và phần thưởng dành cho anh chị đó là một cặp da cao cấp xin mời các chị ạ Xin cảm ơn ban giám công ty. Thưa các anh chị, tiếp theo chúng ta xin được chúc mừng các anh chị là tư vấn mới được cấp tốt tháng 8 và tháng 9 và có hoạt động trong vòng 120 giờ kể từ ngày cấp tốt thì phần thưởng của anh chị là một chiếc cặp laptop chất lượng dù cao cấp và trước hết xin được mời lên sân khấu các anh chị là tư vấn tài chính mới được cấp tốt của tháng 8 năm 2021 vừa qua. Xin được chúc mừng mời chị Nguyễn Thị Lập, phòng kinh doanh Bắc Ninh 30. Xin mời anh Ngô Văn Nhiệm, phòng kinh doanh Bắc Ninh 41. Xin mời chị Nguyễn Thị Lành, phòng kinh doanh Bắc Ninh 41. Xin mời lên sân khấu anh chị Trần Thị Năng, phòng kinh doanh Bắc Ninh 8. Và xin được trân trọng kính mời anh Nguyễn Thạc Dũng, phòng kinh doanh Bắc Ninh 8. Xin mời anh chị có tên trên khẩn trương di chuyển lên phía sân khấu để nhận quà cũng như là chúc mừng của ban giám đốc công ty. các anh chị rất nhiều Tiếp theo xin được chúc mừng và mời sân khấu anh chị là tư vấn mới được cấp tốt tháng 9 và đủ chỉ tiêu nhận thưởng. Xin chúc mừng và mời sân khấu chị Nguyễn Thị Tâm phòng kinh doanh Bắc Ninh 38. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu chị Nguyễn Thị Trinh phòng kinh doanh Bắc Ninh 8. Xin mời chị Lê Thị Vân phòng kinh doanh Bắc Ninh 8. mừng và sân khấu chị Nguyễn Thị Hằng, phòng kinh doanh pháp linh 41. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu chị Nguyễn Thị Nhân, phòng kinh doanh pháp linh 41. Xin chúc mừng và sân khấu anh Ngô Trọng Khánh, phòng kinh doanh pháp linh 41. được chúc mừng các anh chị từ vòng mới của tháng 9 vừa qua và kính thưa các anh chị vừa qua chúng ta đã cùng chứng kiến và chúc mừng và vinh danh gương mặt là cá nhân và tập thể xuất sắc nhất trong quý 3 vừa qua xin cảm ơn các anh chị và xin cảm ơn ban giám đốc công ty xin mời ban giám đốc công ty cùng trở lại vị trí danh dự của mình